Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Để loạn xã hội vì hết xăng, Hồ Đức Phước tránh né và đẩy trách nhiệm sang Nguyễn Hồng Diên Tình hình thiếu xăng dầu đang ngày một lan rộng Bộ Công Thương đã làm gì trong thời gian qua mà để dân phải khổ sở đến như vậy? Người chịu trách nhiệm cho cảnh hỗn loạn này không ai khác chính là ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam. Đây là sự thất bại của ông Bộ trưởng. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xem xét xử lý nghiêm trường hợp này. Ông Nguyễn Hồng Diên có bằng cấp rất hoành tráng như cử nhân lịch sử, cử nhân kinh tế, tiến sĩ quản lý hành chính công. Tuy nhiên, ông Diên đã cho thấy ông không có khả năng quản lý Bộ Công Thương, bộ lớn của chính phủ. Đây là hình ảnh những cây xăng luôn đông nghịt người. Liên quan đến tình trạng khan hiếm xăng dầu đang diễn ra tại một số tỉnh ở phía Nam, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết công tác quản lý doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp bán lẻ thuộc về trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương. Phía Bộ Tài chính thì cho biết vào ngày 7 tháng 10, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản trả lời Bộ Công Thương về việc tăng chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Trong đó, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đổ mối kinh doanh, xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung trong nước trong mọi tình huống, đồng thời nghiên cứu phương án giảm trích lập và kết hợp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nếu cần thiết để việc điều chỉnh trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng không tác động đến giá cơ sở xăng dầu có kỳ điều hành. Như vậy, ông Hồ Đức Phước đã nhanh nhẩu đổ cho Nguyễn Hồng Diên. Ông Hồ Đức Phước nói rằng Bộ Tài chính có trách nhiệm trong việc ban hành chi phí định mức đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và tham mưu cho chính phủ để chỉnh Quốc hội các khoản thuế phí đối với xăng dầu. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước được biết hiện nay, Việt Nam có đến 36 doanh nghiệp đầu mối và 500 doanh nghiệp phân phối. Vậy mà Bộ Công Thương vẫn để thiếu xăng dầu thì không thể hiểu được. Hiện tại, báo chí đang có xu hướng đổ lỗi cho các đại lý bán xăng dầu, ghim hàng, chở tăng giá. Nhưng thực tế, một số chủ cửa hàng xăng dầu cho tờ Thể báo chấm biết rằng họ không dám ghim hàng vì nếu cơ quan kiểm tra chức năng phát hiện, họ sẽ bị phạt và thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh. Vì thế, không ai dạy dột ém hàng chở giá lên lúc này các đại lý bán lẻ xăng dầu đang thiếu hàng thực sự. Còn tại sao thiếu thì đấy là vấn đề của các doanh nghiệp, nhà nước. Phía Bộ Công Thương thì cho biết Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã gửi công văn gửi Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình như thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, đại lý bán xăng dầu, vân vân. Yêu cầu các đơn vị hoạt động đúng với nội dung ghi trên giấy xác nhận đủ điều kiện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Tuy nhiên, công văn là công văn, còn tình trạng thiếu xăng dầu đã làm náo loạn thị trường vẫn tiếp tục diễn ra và lan rộng. Điều này cho thấy Bộ Công Thương làm việc tắc trách rất rõ ràng. Cho dù có chuyển hàng trăm công văn mà việc không chạy cũng là tắc trách còn không chuyển công văn nào mà xăng dầu không thiếu là làm việc hiệu quả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên. Theo một cây bút cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội cho biết, thì với tình hình hiện nay, an ninh năng lượng cho nền kinh tế đang bị đe dọa rất nghiêm trọng. Việc thiếu xăng dầu cho đời sống, dân sinh và thiếu xăng dầu cho các ngành kinh tế là điều tồi tệ hơn rất nhiều điều tồi tệ khác về khủng hoảng kinh tế.